Thì trước khi vào bài tập định tính thì thầy cần các em có một số nhận xét cần nhớ. Thứ nhất, trong chân không hay không khí thì mọi ánh sáng đơn sắc đều cùng tốc độ, nhớ thầy. Và tốc độ này bằng 3 x 10 mũ 8 m trên giây, nhớ thầy. Mọi ánh sáng đơn sắc đều cùng tốc độ, nhớ đấy. Thứ hai, chính vì có cái tốc độ này cho nên thầy có thể suy ra cho các bạn bước sóng của ánh sáng đơn sắc này. Chúng ta biết rằng cái chương sóng cơ đã nói lên tất cả rồi. Bước sóng là gì? là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ lambda bằng v nhân t hay bằng v chia f. Thế bây giờ ta có v bằng c rồi, ta có cái kết quả như sau. Đó là lambda bằng c nhân t. C ở đây ạ, nhân với chu kỳ t hoặc là bằng c chia f, nhớ chưa? Nhân xét thứ hai các bạn cần phải nhớ. Đó là gì? Chiết xuất tuyệt đối của một môi trường trong suốt được tính bởi công thức n bằng c chia v. Bây giờ thầy nhân cả tử và mẫu với t. T thì thầy được là c nhân t chia v nhân t. Thế thì với c nhân t là gì? Là bước sóng của ánh sáng trong chân không hoặc là không khí. Còn V nhân T là chiết xuất của ánh sáng. V nhân T là Thầy xin lỗi nhé, C nhân T ở đây là bước sóng của ánh sáng trong chân không Còn V nhân T là bước sóng của ánh sáng trong môi trường có chiết xuất N Thầy viết lambda chia lambda phẩy được chưa? Đến đây thầy rút ra được lambda phẩy Lambda phẩy của thầy bằng lambda chia cho N lambda chia n. Nhớ này. Và tại sao thể nhân được t? Tại sao thể nhân được t? Các bạn phải nhớ thật kỹ cho thầy đó là gì? Là khi ánh sáng đi từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số của ánh sáng không thay đổi. Có nghĩa là màu sắc không đổi. Màu sắc không đổi dẫn đến cái gì ạ? Chu kỳ của nó không đổi. Cho nên thầy hoàn toàn thể nhân cả từ mẫu với t được. Được chưa các em? Và lúc này thầy giải thích lambda đó là gì? Là bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó trong trên không còn đa phẩy là bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó trong môi trường có chiết xuất n. Được chưa? Nhớ công thức này nhá. Rồi, chúng ta sang nhận xét tiếp theo. Các bạn cần nhớ thầy, thứ tự sắp xếp chiết xuất của một môi trường với các ánh sáng đơn sắc khác nhau. Thầy đã chỉ cho các bạn trong cái bài tập phân biệt đó rồi. Anh N tím sẽ lớn nhất đúng không ạ? Đấy, đỏ, da cam, vàng, nục, lam, tràm tím theo thứ tự này là tăng dần về chiết xuất. Thế thì từ đây mình suy ra được thứ tự sắp xếp tốc độ của ánh sáng đơn sắc trong một môi trường. Đây ạ, N đỏ là lớn nhất. C không đổi thì V sẽ phải là nhỏ nhất. Đó. Thầy xin lỗi, L đỏ là bé nhất. L đỏ là bé nhất. C không đổi thì V sẽ phải là lớn nhất. Như vậy trong một môi trường này thì V đỏ đến đỏ, da cam, vàng, nục, lam, tràm, tím vân vân. Nhớ những cái thằng khoanh nhìn lại cho thầy nhá. Rồi. Được chưa? Được chưa các em? Nhớ thật kỹ thầy này. Đấy, thứ tự sắp xếp về chiết xuất này thứ tự sắp xếp về tốc độ ánh sáng đơn sắc trong một môi trường này và mối liên quan hệ giữa bước sóng của ánh sáng trong chân không và bước sóng của ánh sáng trong môi trường có chiết xuất n các em phải nhớ cho thầy được chưa và đương nhiên để hiểu rõ hơn những cái nhận xét những cái lý thuyết mà thầy vừa chỉ cho các em thì bắt đầu chúng ta đi vào các ví dụ của bài giảng chúng ta bắt đầu đi vào ví dụ đầu tiên ví dụ số 1 chúng ta cùng đọc đề nhé trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là sai ta chú ý từ sai nhé à bốn đáp án A B C D được chưa chúng ta cùng bắt đầu đọc nhé ví dụ 1 ánh sáng trắng là tổng hợp hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím chính xác chưa đúng rồi đúng không ạ tổng hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc chính xác đáp án A đúng B ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính chính xác luôn nhận xét này thầy đã nói trong bài giảng về lý thuyết rồi c hiện tượng chùm ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng đáp án d ánh sáng mặt trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng vậy thì tất đọc cái biết ngay đáp án nào sai rồi đúng không ạ ánh sáng mặt trời thế là làm trong thí nghiệm rồi nó là ánh sáng trắng rồi còn này sẽ đơn sắc sai rồi đúng không ạ như vậy ví dụ một sai đáp án D đó sai ở đâu thì nhấn lại nãy nhá ba đáp án A, B, C đều đúng rồi còn riêng thằng D ánh sáng mặt trời phải là ánh sáng trắng không thể là đơn sắc được được chưa các em rồi ví dụ một khá là nhẹ nhàng chúng ta bắt tay sang ví dụ số 2 luôn nhá ví dụ số 2 ta cùng đọc đề phát biểu nào sau đây là đúng ta đọc đề bốn đáp án A, B, C, D ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính đã là đơn thì không thể bị tán được rồi đúng nhỉ đó như vậy là án A là sai B ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím cái này khả năng đúng rồi đúng không ạ ta đọc tiếp đến C và D xem có thảo đúng hơn không nhé chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi chuyển qua lăng kính không nhất thiết phải ánh sáng trắng chỉ cần chùm ánh sáng phức tạp là đủ được chưa tổng hợp của ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng tổng hợp của các ánh sáng đơn sắc chưa chắc chưa chắc bởi vì nếu ta tổng hợp hai thằng thôi thì không thể tạo ra ánh sáng trắng được đúng không ạ như vậy đúng ở đây nhất ở đây sẽ là đáp án B ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím được chưa các em nhớ tẩy như vậy ví dụ hai ở đây là đáp án B bỏ những câu lý thuyết này khá là nhanh nhá phải phân biệt được cho thầy được không ạ chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi đi qua lăng kính là sai đáp án C phân biệt rõ nhé không nhất thiết phải là ánh sáng trắng chỉ cần chùm ánh sáng đó là chùm ánh sáng phức tạp không phải là ánh sáng đơn sắc thì đều bị tán sắc được cho các em rồi chúng ta tiếp tục ngay với ví dụ tiếp theo ví dụ số 3 ta cùng đọc đề trong chân không ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,38 micromet đến 0,76 micromet tần số của ánh sáng nhìn thấy có giá trị. Bốn đáp án từ 3,95 nhân 10 mũ 14 Hz đến 7,89 nhân 10 mũ 14 Hz. B. Từ 3,95 nhân 10 mũ 14 Hz đến 8,5 nhân 10 mũ 14 Hz. Và C, D. Bốn đáp án ở đây. Được chưa? A, à, đề bài hỏi tần số. Tần số. Mà đề bài lại cho các bạn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy trong chân không rồi. Thì các bạn phải nhớ cho thầy mối quan hệ giữa tần số và bước sóng của chúng. Đó là gì ạ? bước sóng của ánh sáng trong chân không và trong không khí đều được tính bằng công thức gì phải nhớ ngay được lúc đó các bạn sẽ giải quyết bài này trong vòng một lốt nhạc 5 đến 10 giây thôi đúng không ạ thì làm ví dụ số 3 ngay nhé thì các bạn phải nhớ đó là bước sóng của ánh sáng trong chân không trong chân không được tính bằng c c nhân với t hoặc là bằng c chia f đó bây giờ đề bài cho lambda rồi với bài hỏi ép thì ta sử dụng cái vế phía sau thôi đúng không các em đó vậy mình suy ra được ép bằng C chia cho lambda C của thầy bằng bao nhiêu bằng 3 nhân 10 mũ 8 lambda bây giờ à nó cho hai thằng lambda thì đương nhiên với từng lambda ta sẽ có từng cái tần số nhá và đương nhiên cái giới hạn của nó sẽ nằm như thế được không nhỉ rồi là với thằng lambda bằng 0,38 micromet em sẽ tìm được F bằng tất nhiên khi làm các bạn phải đổi đơn vị nhá 3 nhân 10 mũ 8 là C chia cho 0,38 đây là micromet em đổi ra mét thì phải là nhân với 10 mũ trừ 6 rồi ta bấm được không ạ bấm máy nhá à, 3 nhân 10 mũ 8 Dư mẫu là 0,38 nhân 10 mũ trừ 6 Kết quả là 7,89 nhân 10 mũ 14. 7,89 nhân 10 mũ 14 hack nhá, được không ạ? Rồi, tương tự với lambda bằng 0,76 micromet. Thì em tìm được F. Nếu bạn nào có kinh nghiệm một chút thì 0,76 với 0,38 là gấp đôi nhau gấp đôi nhau có nghĩa là thằng này ở dưới mẫu thì phải giảm một nửa nữa tức là em chỉ việc lấy thằng này 7,89 này em chia cho hai thôi mới được bả 3,95 nhân 10 mũ 10 4h các bạn hoàn toàn có thể thay thẳng vào công thức phía trên nhưng thầy đây thầy nhìn ra là ngay như vậy nó chạy từ 3,95 đến 7,89 3,95 đến 7,89 như vậy đáp án đúng của ví dụ số 3 này chính là đáp án A đó được chưa các em thực ra rất dễ đúng không ạ những bài tập định tính kiểu này định lượng kiểu này cũng không phải là quá khó nếu các bạn học chắc thì đương nhiên những câu này các bạn giải quyết rất là dễ rồi nhé